Hello chào anh em nhá Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em trận đấu giữa Lào và Singapore rồi à, Anh em nào mà muốn tham khảo tiếp à, trận đấu giữa Việt Nam chúng ta và Malaysia Thì anh em chúng ta có thể qua à, kênh xem kèo bóng là có tiền của mình Để anh em chúng ta có thể à, tham khảo kèo anh em nhá Ngoài ra thì mình cũng vừa mới đẩy trên kênh đó là trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth Thì anh em nào mà buổi tối ngày hôm nay muốn chiến đấu uh, ngoại hạng Anh với mình nữa thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào trong ờ, group của mình để anh em chúng ta sẽ cùng chiến đấu với các bet thủ trong nhóm của mình nhá còn ờ, trên kênh mình cũng nói rồi trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi không phải là những cái kèo mà mình đẩy cho anh em cũng như là anh em ở trong nhóm chơi đâu anh em nhá trước mỗi trận đấu thì anh em chúng tôi đều sẽ thảo luận với nhau để có thể đưa ra được những mã kèo hợp lý nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư đấy Hiện tại thì đang diễn ra trận đấu giữa Lào và Singapore anh em nhá Đấy, thì trước trận đấu thì anh em chúng tôi cũng đã có nghiên cứu một chút rồi Về cả trận Việt Nam nữa Và kèo hiện tại mình vừa mới đẩy cho anh em đó là Đi Singapore chấp 1.25 cũng như là tài 2.5 Thì vừa mới đẩy thì Singapore đã có bàn thắng ờ, ở ngay trong hiệp 1 rồi anh em nhá Bây giờ chỉ còn đợi uh, Singapore nổ thêm hai bàn nữa thôi Thì anh em chúng ta lại lụm cái kèo cũng như là trận đấu giữa Singapore và Lào anh em nhá đấy rồi quay trở lại với vấn đề chính của video ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em tiếp trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest hiện tại kèo chấp đang là 1.5 Manchester City được uh, Manchester United được thi đấu trên sân nhà anh em nhá. kèo chấp 1.5 cũng như là tài 3 và xét một chút về lịch sử thi đấu đi À, trong 8 trận đối đầu gần đây nhất của Manchester United cũng như là Nottingham Forest thì 5 chiến thắng dành cho Manchester United và một trận chiến thắng dành cho Nottingham và có hai trận hòa và đặc biệt rằng là Nottingham Forest trong 5 trận đối đầu gần đây nhất với Manchester United thì chưa thắng trận đấu nào anh em nhé. Và Manchester United được thi đấu trên sân nhà thì chưa thua trận đấu nào trong 3 trận đấu gần đây nhất trước Nottingham Forest đó và thành tích thi đấu trên sân khách của Nottingham Forest trong mùa năm nay cũng khá là tệ khi mà có hai trận hòa và đến tận 5 trận thua anh em đó đây cũng là những số liệu cũng như là cái chỉ số mà anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Manchester United trong trận đấu này và xem một chút về uh, hiệu suất ra bàn của cả hai đội bóng đi trong 6 trận đấu đối đầu gần đây nhất của Nottingham Forest cũng như là Manchester City à, Manchester United Quỷ đỏ thì chỉ có một trận đấu là có hai bàn thắng thôi còn lại thì hầu hết là những chiến thắng dành cho MU cũng như là hiệu số đều trên 3 bàn anh em đều trên 3 bàn đó anh em thấy không và hiện tại kèo đang là Manchester United chấp 1.5 cũng như là cái tài 3 đấy đây sẽ là hai mã kèo mình gợi ý cho anh em cũng như để cho anh em tham khảo đi từ đầu trận với mã kèo đội chủ nhà MU cũng như là cái tài ba anh em nhá. Trong 5 trận đấu đối đầu gần đây nhất thì tổng tỷ số của trận đấu này đều trên 3 bàn anh em nhá, đều trên 3 bàn và chỉ có duy nhất một trận đấu là hòa một đều thôi. Đó, đó là lý do vì sao mà mình đẩy cho anh em đó là kèo tài ba cũng như là Manchester United chấp 1.5 cả trận anh em nhá Manchester United chấm 1.5 cả trận và còn nữa một cái mã kèo đặc biệt nữa mình muốn gợi ý cho anh em đây chúng ta trước hết thì phải điểm qua một chút về đội hình đã nhỉ điểm qua một chút về đội hình xem Manchester United trong trận đấu này sẽ ra quân như thế nào Đội hình dự kiến của Manchester United trong trận đấu này sẽ là đội hình 4-2-3-1 và vẫn là bộ tứ tấn công uh, ờ, Gananacho uh, ờ, sau uh, trước World Cup thì có đá một số những trận đấu khá là nổi bật và mình nghĩ rằng uh, Gananacho xứng đáng có một suất đá chính trong trận đấu uh, của ngày Boxing Day ngày hôm nay và tuyến giữa rồi uh, tiền vệ uh, kiến thiết vẫn là Fernando uh, uh, Fernandez Bruno Fernandez và Bên cánh còn lại sẽ là Rashford và tiền đạo cắm của họ trong trận đấu này, chuyển đấu của MU trong trận đấu này sẽ là Ma Tiến An, Martial. Nào, đến kèo đặc biệt đi. Kèo cầu thủ ghi bàn. Kèo cầu thủ ghi bàn. Mình uh, nghĩ rằng là mình sẽ đặt niềm tin nhiều vào Marcus Rashford khi mà anh cũng có một phong độ khá là chói sáng uh, khi thi đấu cho Tam Sư ở World Cup năm nay. Martinan thì không có đá World Cup nên là chúng ta cũng không thể biết được rằng là phong độ nó như thế nào anh em nhá. Còn đối với Marcus Rashford thì chúng ta cũng đã được thấy rằng anh thi đấu cho Tam Sư ở World Cup năm nay như nào rồi. Một phong độ mình nghĩ rằng là rất tốt và mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo đó là Marcus Rashford ghi bàn trong trận đấu như thế này anh em nhá. Và Bruno Fernandes nữa đấy đây sẽ là hai cái mã kèo phụ mà mình muốn gợi ý cho anh em để anh em chúng ta đi và anh em chúng ta kiếm một chút những cái kèo nhân anh em nhé còn hai mã kèo chính cho anh em tham khảo thì vẫn là hai mã kèo này thôi và mình xin nhấn mạnh lại rằng là trên kênh chỉ là mã kèo tham khảo thôi không phải là những mã kèo mà mình đẩy cho anh em trong nhóm cũng như là anh em ở trong nhóm chơi nhá đấy trước trận đấu thì mọi người sẽ thảo luận với nhau để xem rằng là chúng ta có nên đặt niềm tin vào đội chủ nhà hay là đội khách hay là đi cái tài hay là đi cái xỉu hay là có thể là bỏ luôn cả hai cái mã bóng chính mà chỉ chơi những cái mã uh, kèo góc kèo thẻ hay là những cái mã kèo ghi bàn đấy đó đó là những gì mà mình muốn nói với anh em để anh em chúng ta biết được rằng là nếu như mà anh em theo dõi mỗi trên kênh thôi kèo tham khảo mà anh em chúng ta